khi chúng ta tiêm vaccine là chẳng qua chúng ta kích thích để cơ thể tạo ra một kháng thể một kháng thể nó sẽ phù hợp với đúng cái vaccine mà con virus đó có thể tấn công bạn phương pháp tôi là nếu trong trường hợp vô tình bây giờ đi covid mà chúng ta đi tiêm phòng một các trường hợp tử vong đó, là nó dễ bị đông máu thì chúng ta phòng trước đi tháng trước bằng cách nào thực ra nếu mà bảo các bạn làm cái uh, siêu kháng sinh tự nhiên đó nó vẫn có thể là khoảng tháng rưỡi hàng tháng nó mới tạo được kháng sinh đó nhưng trong cái siêu kháng sinh tự nhiên đó thực chất các bạn có thể làm ngay được đó là cái cái à, cái này nó thì nó không bằng cái à, bài siêu kháng sinh tự nhiên của năm món mà tôi chia sẻ trong cộng đồng tôi thì các bạn chỉ cần dùng hai quả ớt thôi đó những người ăn được ớt, ớt cay đó các bạn giá áp cho nát và các bạn đổ nước nắng vào các bạn uống kèm theo pha những cái đường pha đường đỏ đường bánh vàng và nước miếng đó các bạn nước nóng nó nóng được uống trước khi đi thi cái điều này người bình thường cũng được ăn cũng được có thể cay quá thì các bạn giảm cay thì lúc này các bạn có tiêm vào bởi vì nó là nước miếng nó là ớt nó sinh hoạt cái đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của các bạn và các bạn uống như vậy nếu như giả sử các bạn tiêm có vấn đề gì, gì xảy ra này riêng cái chuyện máu đông thì không bao giờ có à, nhá riêng cái chuyện máu đông sẽ không bao giờ xảy ra trong thời điểm đó và lúc đó cơ thể các bạn các cơ trong cơ tim cơ phổi các cái dạ dày đường ruột các bạn nó đều khỏe và nó vận hành rất tốt nếu các bạn đo huyết áp lúc đó cảm thấy nó linh nguyên rất tốt đó cái sự tắc nghẽn của mình này còn khi các bạn tiêm xong tiêm xong thì làm thế nào bây giờ nói về nguyên lý nguyên lý của tiêm vaccine là khi chúng ta tiêm vaccine là chẳng qua chúng ta kích thích để cơ thể tạo ra một kháng thể một kháng thể nó sẽ phù hợp với đúng cái vaccine mà con virus đó có thể tấn công bạn chỉ cái cái vaccine đó là nó có gen giống con virus đó nhưng nó không nó gần như gọi là vô hại của cơ thể chúng ta đó giống như bộ đội chẳng hạn như một tôi là người lính tôi là lính lính, lính chốt lính chuyên bị chuyên thì cái điều mà tôi hiểu như người lính là nếu như xe tăng tấn công vào vào vào vào vào bây giờ chúng ta nhưng quân chúng ta chỉ dùng mỗi AK dân quân địa phương thì làm sao tấn công được chứ đúng không ạ lúc này thì lúc này chúng ta nhận ra điều là nếu để cho chúng tấn công vào xe tăng đó mà chúng chọn bằng những khẩu AK thì không thể không thể giải quyết được vấn đề đó thì lúc này chúng ta bắt đầu có thể là là nhà nước chúng ta mới đưa ra phương pháp là ờ thử cũng là chúng ta chưa có vũ khí gì nhá để thử gì làm những, những, những chiếc xe tăng y như xe tăng của quân địch tấn công nhưng không có nào nghĩa là không sát hại được ai cả thì lúc này chúng ta phải chuẩn bị những cái khẩu B40, 41 hay DKZ này đó nghĩa là một cái loại súng mà phá được hủy được cái xe tăng đó thì lúc này ấy, lúc này nếu như quân địch tấn công vào thực sự bất cái xe tăng đó thì quân đội chúng ta đã trang bị được đó, trang bị được những khẩu pháo những khẩu súng mà có thể bắn tan được cái tăng đạn thế còn đấy là theo theo theo hiểu theo như người mình nhá thì còn cái khi lúc khi lúc cơ thể chúng ta khi được tiêm vaccine vào thì nó sẽ phản ứng như vậy là vaccine đưa vào giống như cái xe tăng không nằm nhưng vaccine của chúng ta đã làm cho cơ thể chúng ta sản sinh ra được kháng thể có thể tiêu diệt được được cái virus đó thế nhưng cái lượng mà kháng thể tạo ra có thể nó chỉ phụ thuộc nó sẽ phụ thuộc vào này nó sẽ phụ thuộc vào chính cơ thể người đó nó có tạo ra được nhiều kháng thể hay không thì một động tác mà tôi chia sẻ cho các bạn biết các bạn làm động tác này nó sẽ kích thích như là vẫn cái lượng vaccine đó đưa vào nhưng cơ thể sẽ sản sinh ra rất rất nhiều có thể gấp hàng chục lần so cái kháng thể so với cơ thể mình bình thường bằng cách như sau cái điều này rất quan trọng nha bạn nha tác động vào cuộc sống cái phương pháp tác động vào cuộc sống thì các bạn nhìn thấy đó là như bác vừa rồi bác đã chia sẻ tác động vào cuộc sống về bệnh lý hầu hết của cuộc sống của ta đó rồi muốn chữa trị cũng từ cuộc sống vào mà mà chữa chữa chữa trị bạn nhưng tôi nhận ra một cái điều ở cuộc sống này này khi chúng ta tăng thân nhiệt đặc biệt là tăng nhiệt độ cuộc sống lên gấp hàng hàng hàng à, gấp nhiều lần nghĩa là cuộc sống chúng ta có thể tăng lên đến nhiệt độ 113 độ F cơ thể chúng ta chịu được tế bào chúng ta chịu được nhưng không có kháng thể không có một loại vi khuẩn virus nào sống được trong môi trường đó nhé nghĩa là tương đương với khoảng gần 45 độ đó 113 độ F thì lúc này cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra được rất rất rất là nhiều cơ thể gấp hàng có những cái cái cái à, à, có những cái bài có những người bài chia sẻ có thể sản sinh ra có hàng trăm lần cái kháng thể trong cơ thể đó nhưng tôi nghĩ rằng đến hàng chục lần với cái kháng thể tự nhiên trong cơ thể mình đó là giải quyết được để nói được câu này thì chúng ta phải hỏi tại sao cơ thể khi gặp virus vi khuẩn lạ tấn công thì cơ thể chúng ta gây sốt đó khi tăng nhiệt độ nhá kháng thể cho chúng ta luôn tạo ra điều gì đó tăng nhiệt độ có thể lên để tiêu diệt và ức chế các vi khuẩn virus lạ xâm nhập vì sao mà những đứa cháu con của tôi hoặc những người tôi chia sẻ cho là khi sốt thì chỉ cần làm giảm nhiệt độ ở trên đầu bởi vì não của chúng ta các tế bào não không chịu được ở nhiệt độ cao có thể gây ra tắc nghẽn rồi gây ra gì biến chứng ạ, đó làm đứt mạch máu não chẳng đó thì lúc đấy chúng ta làm mát đầu bằng một cái khăn lạnh khăn rót nước đun sôi để nguội nước chán trên đầu làm mát đầu nhưng ở cuộc sống chúng ta dùng cái máy sấy tóc sấy thật cao đừng để bỏng thôi sấy cao có thể là sấy được bao nhiêu có thể đến 45 độ 44 độ các bạn sấy các bạn có thể chỉ thấy đến bốn ba tám bốn mươi độ cũng đã nhìn thấy là tự nhiên nhá tự nhiên đang sốt cao như vậy cơ thể đang sốt cao kể cả đứa trẻ là này không có phản ứng gì các bạn sốt cao như vậy nó ngắt nhiệt độ sốt ngay lập tức nghĩa là à, chúng ta có thể thấy đứa trẻ nó đang bị sốt cao do do cúm là đó nhưng chúng ta chỉ cần làm mát đầu và sấy cột sống lên thì lập tức cơ thể chúng ta đưa ra một cái kháng lượng kháng thể vẫn là kháng thể đó nhưng một lượng kháng thể cực kỳ mạnh cực kỳ nhiều và lúc này nó có thể đẩy lùi các loại virus vi khuẩn đang tấn công nên là khi chúng ta mà tiêm vaccine vào thì cũng là đưa một cái lượng mà mình đưa một cái lượng vaccine đó là đưa một cái lượng virus giả nó có cái, cái ảnh hưởng đến cái cái đấy chúng ta để sản sinh ra các cái kháng thể thì lúc này ấy, là cơ thể chúng ta sản sinh ra kháng thể đó nhưng chúng ta tác động được cuộc sống nóng rực lên thì nó sản sinh ra gấp gấp hàng chục lần các bạn ạ thì các bạn đã biết là khi nó sản xuất sản sinh ra được những cái lượng kháng thể lớn như vậy thì các bạn nhìn thấy là bệnh nó mất ngay trong cái thời điểm đó luôn chứ đừng nói nếu có bệnh hoặc nếu như sau này chúng ta gặp virus vi khuẩn tấn công thì cái lượng kháng thể của chúng ta cực kỳ nhiều rồi đó các bạn nhìn ra một điều này hiện nay ấy, cái, cái, cái vaccine của thế giới đưa vào là bảo cũng đã công bố trên à, trên các cái trang trên thế giới là chúng ta tiêm như vậy nhưng một số tiêm phòng xong vẫn bị nhiễm covid do sao tiêm phòng vào rồi nhưng cái lượng kháng thể trên cơ thể chúng ta do cơ thể chúng ta tạo ra nó không đủ mạnh thì vẫn bị nhiễm covid và theo tôi nha các bạn hãy ứng dụng đi bởi vì cái tác động bằng máy sấy làm tăng thân nhiệt đặc biệt tăng cuộc sống nhiệt cột sống lên nó không phải là cái gì cả các bạn tăng như vậy tôi khẳng định tôi cá nhân luôn là khẳng định về cái chuyện là nó sản sinh ra cơ thể sản sinh ra rất rất nhiều có thể gấp hàng chục lần cái lượng kháng thể đó và lúc đó tôi nghĩ rằng nếu người việt chúng ta ứng dụng tốt thì cái tỷ lệ cái tỷ lệ sau tiêm vaccine sau tiêm vaccine có thể đạt cả trăm phần trăm đó hoặc là vượt trội với cái lượng mà như ở nước ngoài người ta tiêm rất là có thể đạt được 70 phần trăm là là là cơ thể tạo ra kháng thể mà để cho cơ thể không nhiễm covid thì khi covid tấn công nhưng ở Việt Nam chúng ta nếu như chúng ta cũng tiêm như vậy nhưng chúng ta tác động vào cuộc sống với thân nhiệt cao như vậy bằng phương pháp này thì chúng ta có thể có thể vượt trội hoặc là có thể cả trăm phần trăm với cái lượng vaccine đưa vào tiêm cho cơ thể chúng ta đều đạt được và đều chống chọi được covid khi covid tấn công và điều này tôi muốn chia sẻ là gì đấy nên là sau khi đi tiêm về các bạn hãy làm động tác này đi tăng thân nhiệt ở cuộc sống cho tôi đó còn trong trường hợp nếu như đã có covid rồi thì chúng ta tăng thêm thân nhiệt ở các hạch bạch huyết mát này đẹp này đó rồi sáu vùng phản chiếu ở bạch huyết này đó là phần nào khó thở thì các bạn hơi hơi ngả trực tiếp vào ở giữa giữa đầu lông mày và hai gần đầu hai hốc mắt mình của bạn đó. bạn hơi đang khó thở chứ đang khó thở bạn hơi đó tự nhiên thở thoáng luôn cái điều này thì tôi tôi khẳng định kể cả à, tôi gặp những người bị à, ung thư phổi họ khó thở tôi bảo hơi như vậy mà trong thời điểm đó hơi xong là dễ thở mức độ vậy đó nhưng cái điều này là cái điều mà tôi muốn các bạn chia sẻ những cái à, cái chia sẻ của tôi à, cái cái giải pháp của tôi chia sẻ cho các bạn đây là tôi đã ứng dụng ứng dụng rất nhiều thì tôi mới dám chia sẻ nên các bạn hãy giúp tôi chia sẻ cái này ra cộng đồng ít nhất là cái việc đầu tiên là không ảnh hưởng đến sức khỏe à, không ảnh hưởng đến một cái biến chứng nào cả nó không phản ứng phụ cái thứ hai cái điều đầu tiên là như vậy cái điều thứ hai là khi chúng ta chia sẻ như vậy chúng ta sẽ giúp đỡ được đầu tiên là quốc gia chúng ta những những người các bạn nhìn thấy các bác sĩ ở tuyến đầu họ rất vất vả và họ mệt mỏi như vậy nhưng nếu như về tăng nhiệt độ cuộc sống lên họ khỏe trở lại ngay trong trong vài chục phút đó luôn chứ đừng nói là cả ngày hôm đó buổi hôm đó các bạn nhanh vậy ạ và cái điều đấy là không những những người ở tuyến đầu như vậy mà những người được tiêm vaccine chúng ta có thể tăng cái lượng mà có thể đạt cả trăm phần trăm đối với những người tiêm vaccine đều có thể phòng ngừa được